Nào, cái này cái câu này phen này là đột quốc anh ơi hồi xưa đột quốc là bên đạo mà đảng quốc chí rồi rồi đông châu ờ, lệ quốc rồi đó cái gì nói câu này trung cộng trung cộng thanh thanh thấy nè phen này đột quốc phanh thay cho làm cho chịu thầy thì chạy dành ở hai là cho là chạy nhưng mà mạnh hai đến lúc này là cho làm cho chịu thầy thì chạy dành đó câu này đọc câu kế tiếp này của có một cái ngày phan văn phùng này bài này là của một vị thế này của ngày phan văn phùng mai vàng rộ nở mai vàng rộ nở trời xuân câu thơ chung ruột được phần chung vui chắc bàn cờ tới đôi xe ngựa vịnh cung đèn họ sự sàng xe rượu với đèn mới tỉnh tỉnh mơ thi yếu lá biết ai biết rượu một bầu thích một điều mượn rượu này đánh liệu cuộc đời chơi còn nó còn nước còn trời còn trắng còn gió còn người hôm nay cái này là của ngài phan phục thêm bài của ngài thờ me nổi tiếng hội đàn nước miên đó người đau khóc nước trong nhà người ta nhân dân bon bó đây nè quân kia xâm chiến hãy về đi thôi thời gian thấm thoát trôi qua tinh thần vững chắc mới là tôi chung cái này là quý vị nói cho những người hát cô bác đó bác họ rồi đấy là đa số những người ta biết cho mấy bác hát cô nhiều lắm chờ ngày các bước lên đường không nên nông nóng thể người nam nhi tha hương đất khách tự do đó là lúc đó để đi gì ô qua mỹ thì mấy vị đã biết trước năm biết này tha hương đất khách tự do phồn hoa đô hội chớ mê mẫn người à, tức là khuyên mình để nó bám vào lên ở Hà Nội nhìn về đất nước tiêu điều quá trời điều luôn bởi lò biển đỏ mới nên nổi này đó là cho các bạn rồi à cho các bạn xin giờ là chắc là trao đổi một chút ok mình trả lời thầy mấy cái nào đọc nhanh nhanh cái hơi đọc bài đó hết còn mấy này đọc nữa thơ kỹ kinh mãn ở dấu trung tâm là nó bay khi nó bay bằng trời cái dấu trung tâm trên đỉnh núi thì long sơn nó hiện lên liền nọ lắm chuyện lạ thì cũng là chuyện lạ sau này mấy nhà khoa học nó sẽ nghiên cứu cái vụ này nó sẽ quản hộ đang phát em phát đang ghi âm xin phụ có câu hỏi của ờ, thiên ờ, học diễn Chúa ơi sao mỗi thầy đọc kinh niệm Phật là bài tốt mình có được đem công đức đó hồi hướng cho cửu quyền người thân để giúp một phần công đức cho họ sớm quay đầu sớm được về trời không chúc đó bắt buộc lúc sống lúc về trời phải lãnh à, ba má đi ăn cuối tuần à, ba má có bệnh trong người có mẫu la mắt cũng phải à, cười mỗi ngày phải làm cho ba má mình cười ba lần mấy thành đọc nữa nghe ờ, thánh hồ khi ba mình mất thì thành của quyền thì ờ, lúc đó bánh mình sống mà không tu thì khi chết thì là lúc đó biết sợ rồi sẽ tu nhưng cái hồn tu ờ, chậm hơn cái xác tại cái hồn mà muốn ngồi thiền tại mình ngồi thiền má cũng ngồi thiền mình à, khó mà đạt lên tới tới thiền định đó một ngày mình ngồi thiền thì bằng ma ngồi cả năm ngày năm chết tu tiếp tục đó. nên trong chùa nhiều ma là do họ là chùa họ tu quá nên tại sao mà phải chờ mình chết nó mới sợ sống mà nghe thêm cái chuyện nói chuyện là nó sợ nhiều người thì không cần nói chuyện nào hơn là nói cái triệu chữ thấy mặt thì ra là phải coi rồi thì nó thấy cái gì nó cho có nói nó hỏi thì thấy mặt con là nó coi rồi thấy mắt cạnh con nói nhiều mình, thấy cái mặt nó biết chứ là mình tôi, mà nói biết nhiêu gần trăm tám mươi cái clip biết cái triệu triệu chữ luôn mà cũng chơi chơi gần thằng đi giống bì việt nam mình nó gần vậy gần giống như bắc hàn mình thấy đụng chút nó giống như cái đầu bị nhồi sọ rồi theo cuộc sống này ngày qua ngày không có biết uh, cái gì gọi là chân lý không có biết gì gọi là uh, cái linh hồn uh, bất tử sát phàm làm bao nhiêu tội thì cái linh hồn chịu đau đớn bao nhiêu câu hỏi này của tổng thần thiên tâm sư phụ ơi tại ngài viết tổ đức bổn sư có hiện tượng gồi rồng và là làm gì vậy sư phụ rồng hiện à, đủ khắp mọi nơi với cái miền nam cali là đầy à, rõ luôn khi nào thời nay trong kinh đức thầy đã nói là câu gì cao đầu rồng phụng mà hiện lên ai có phúc sẽ gặp được đó những người đức nói là nói câu của thầy thời nay là rồng xuất hiện á cũng quậy xuất hiện ngày xưa đó thầy nhắc lại cái lời mà cái thầy mà châu lúc mà châu dương ngày xuất hiện để ngày trước công chúng thì vượng bàn xuất hiện ba dòng là ở trong cái cành ngô để mà non cú thì cái thời nay thầy đã dùng cái hình ảnh đó để đọc lại đời nay bây giờ mà thánh thức xuất hiện thì cũng có là họ cách đây trước covid đâu có ai nghĩ là mình sống trong cái rộng đúng không việt nam hiện là vượng hoàng cũng đâu là có hiện tượng đó thì hai cái này hai cái lý do mà hiện hữu mà có hình ảnh có uh, chứng minh rằng đâu phải là chuyện đơn giản thì mình phải biết việc mình đã là thời đại nào rồi Phú hồ nói gì hết thì các gần đẳng chỉ nói chuyện với mấy chị là nó ờ, nói chuyện với ờ, Ừ, mấy bác đây rất rất là hiện mẫu thì có có lúc mấy vị quên thì không biết thì sự nguyên mình mắt thường người thường thấy còn mấy vị mà cho ảnh hiện để ta tính cái luật thiên nhiên là mình phải may may mà ra mình cái nhiên là rất là chuyện thường nó rất đây nè ờ, mới thì đó, rất là nhiều mấy cái này lúc trước mấy anh mà làm youtube mà mang ra lên nó có nghĩa là, là chị biết là photoshop nó đem về nó ngồi nó tính là nó zoom bự ra nó đem về tụi tụi hollywood tới nó nghiên cứu nó mới quản hồn nó là thiệt á cái gì gì nói chuyện với chị mỗi ngày mẹ nữa nói gì phật nữa mình rất là gần gũi với chị gì thì mấy chị gì không có nói chuyện được quý vị thì chị nghe những gì có hay hay chia sẻ là hôm nay chị nghe được một chuyện là à, Việt Nam mình tổ tiếp chiến tranh xảy ra còn báo động mình đã đáp quá trời đáp rồi cho nên mình giờ mình chỉ trả lời câu hỏi thôi chứ không có nói nhiều nữa nói nhiều không không nói nên giao viên lên trên mạng trả lời câu hỏi được bác có gì hỏi con bác Hãy subscribe ngày mai là là các bạn lên trời đó bạn phải lo là cháu không mà cứ lo như thế thì đa số mấy cái người lớn tuổi không có à, lo tu tập là vậy cứ hết lo này lo kia chị không có đáng mà mỗi người nó có nghiệp của nó giờ con nói bán là tỷ phú đi mà cái thằng cháu bán không có số hưởng bán có đưa tiền cho nó nó chết mỗi một chúng ta đến thế đều là phản vợ trong mờ làm bà cháu hay là vợ chồng rất là phù vui mà mỗi việc mình là riêng hết một ông cha đi ăn hối lộ xong trước hôm sau hối lộ một đống tiền rồi cuối cùng á đưa cho con con tức là ăn hối lộ bao nhiêu thì phải suy nghĩ thì lên máu rồi chết sớm đưa tiền cho con con á cuộc đời nó cũng ly dị rồi nó chia của vợ nó rồi bị gạt hay là ăn chơi hút sách không phải tiền là hạnh phúc đâu mà mỗi cái linh hồn chúng ta phải tự tu tập mình từ một tuổi đến hai năm tuổi là học giới học hết đại học từ hai năm tới năm mươi tuổi tạo gia đình tạo tài sản nhưng mà ở tuổi bắt là cũng năm mấy sáu mươi phải không tám mấy tám mấy rồi mà còn lo ra cháu năm mươi tuổi trở lên là mình tách sữa phải cắt cánh mình phải chuẩn bị để uh, đi detox là phải à, khởi hành đó giống như bây trời á mà bác có vô ngồi đọc kinh ngồi thiền mà cứ lo chuyện nhà chuyện này chuyện kia thì là người nào sẽ hưởng được người nào sẽ bị ờ, tội bị đỏ bác người bị tội bị đỏ bác không biết đâu còn đưa tài sản cho con ta có mua mua chuột hang hối lộ kinh dương được đâu nên cái hành đi hải quân này <laughs> con cũng không biết nhưng mà thấy bác bản mấy bác lo tu đi số của nó thì bác muốn con thánh và bác nhờ tu bác lo thánh hầu hướng cho nó và quy tên của nó là thánh để được gia họ chứ không phải mình nó không được không mình ở nhà bảo lòng đốt nhang mình phải tự đức tu trước thì mình mới thánh mình được ok Dạ, anh chị em ơn cô trước có chiếc xe đó dưới 11 chỗ ngồi có đến à, anh em xuống dưới dưới đó hỏi là nguyên nhân gì hay việc gì ngày nay rất nhiều người bị ly lãng trí về già dạ. có khi kéo dài đến 10 năm bị việc uh, chợ kim biên của trung cộng nó đã nói cách tập cho ăn đỡ mà cái mình ờ, nước uống nữa thì ờ, mục đích là nó muốn giúp mình chết chậm chậm cho nên có người hỏi đâu đó tức là mặt kim biên của ờ, lý nguyễn hỏi Ái nói em ở Na Uy Em muốn về Thiên Long Sơn để để đáp cha mẹ Nhưng em cũng muốn dành tiền ghé để sau này ủng hộ một ngàn đô bảo cho nước Việt ừ, Hay ngàn đô bảo bao nhiêu con mấy ông là ba chục nghìn đô tại vì một tô bảo mười bảy mười tám đô ly cà phê nữa tặng bo nữa là ba chục năm năm nó sẽ những ngàn con nha là ba chục nghìn đó nhưng mà ba chục nghìn cứu được ờ, một cái sót rồi ừ, trong lúc bạn này rất là cảm kích công đức thiên ái vi anh ninh hỏi đảng cộng hòa có thắng không anh kiệt bây giờ mình thấy ờ, anh này hôm nay nó tới đầu thì chỉ còn á, à, à, bên thượng diện thôi chứ bên bên các à, bạn mặt khỉ là thôi để nay nãy là nhà khóc thù rồi <laughs> thánh thân thánh chẳng lẽ cái đất này mình cứ ngày nào mình cũng sống buồn bực đau khổ hoài sao phải cái thích chứ một nhọt bây giờ để rồi em thì cần nó xin chị cho biết thần tài nó thật không có thật mà nó địa nó thật á nó không thấm mình á nó chung nhà ok là mình nắm 15 phút là mình uh, xong buổi nói chuyện đây nha còn hỏi gì quan trọng là cái mới xa nhưng mà có hỏi gì nữa không à, chữ khổ hả chữ khổ mà nó bắt đầu mà thì sư phụ có kịp mỗi à, mỗi à, hai ba ngày à, thì thường dẫn ăn với sư phụ trong đó có hòa thượng đức công ở sư bồ là nó ta hay thờ và thượng đức công thì việt nam mình ít thờ nhưng mà ngoài hiện hữu á ngày bây giờ là cánh tay trái của cha là mới ngày dạy dỗ được nhiều thường nói chuyện để quy quyết là hai vị phật ca chứ là rồi phật quan tình nhân tông cũng là một việc và đồng thời với thầy đen tức là cái quỳnh phú sổ hiển kiến thọ là của sư phụ này đây à, sư phụ này nói à, con cứ viết à, trên mạng cái chữ khổ hỡi a mà ngồi thiền mình nhìn cái chữ khổ trước mặt á mình mình tự nét như này nè nó quèo lên đây nè nó quèo lên chỗ này ốm này bự chỗ này ốm này bự mà khi chữ khổ mà nó hiện trong đầu mà đừng có bị breaking up đừng có bị tức là rõ thì lúc đó tự nhiên ta sẽ độ người đó hết khổ thành tập vậy mỗi một người mỗi một vị thầy phát nguyện vị thầy phải đi theo cho nên cái đồng tiền mà có tiền biết á em có đồng tiền không ờ có đồng tiền rồi à ờ. cái này là cái chữ tiền biết mà thì cứ ờ, ờ, ngồi để mình trước mặt mình chăm chú nhìn hoài đó tức là đang bị chuyện gia đình bị khổ quý mà mình khi nào mà đến lúc mà mình là nó nó nó ăn thì đâu cái chữ khổ những hiện trong đầu thì lúc đó tự nhiên tổ sẽ độ mình hết khổ đó là vậy cái đó, là những thiên lan ở trên cổ đó để để mình lên mình ngồi thôi không chưa bữa nay à. đây là lần đầu chị cho lớn này thôi mới hẹn hai tuần trước đây hả như là vợ trên hồi hướng nè không không đi bữa nào vậy? không ông bà hay là đừng buồn mình xin lỗi nha tại vì lúc đó đã từng trước khi, cái xuống vùng nam cho tôi thấy ở ống thầu quen à thấy ở ống con người mình nó có nó có cái thầu quen nha người nào hết thầu quen mình biết rồi đó <laughs> còn người nào này nó lên thầu quen một tí còn mà bên mà nó không giữ mấy người mà họ quan trọng là mấy người đó rất là ác họ lúc nào họ muốn sụp người khác thế thì con người mình tánh mình suy nghĩ như sao đó họ quản mình thì chồng của ờ, thì, ờ, lúc, lúc trước trên mạng có thằng để xem thì được rồi để ờ, lấy tên lúc tối thánh con có người là dùng cho qua thì số phone người ta email một sự phù thế thì là ngày mất của ông. Rồi, chúc đón bà con rồi xin chia buồn nha đặng buồn bây giờ ờ, mình cứ mỗi người mình đi con đường khác nhau sống ở chung nhưng mà đi thì khác nhau cho nên ờ, cái clip đầu tiên việt nam ờ, ngày ba tháng năm hai 2018 thì khuyên mọi người nên tốt lẫn nhau thì nếu chuyện nói sao thì nói gần giống vậy thì mình đâu là mình là những người bị covid vô mà thương cái là dịch thuốc của mình thôi thuốc của mình không bao giờ gặp lại người thân mình thì đó là có những cái gì mình nói nó nó nó có hiện hữu xảy ra ngoài đời mọi người hãy có chút xíu uh, ngồi uh, suy luận thì, thì sẽ hiểu như tiền thằng giấy này nè việt nam á trong cái lợi này nè Putin thua tay tứ rồi nè tất cả những cái hát sắp sửa chìm à, như thầy thay nhất này là nhắc lại nhé không phải là mình nói mình hay gì đó mình chỉ nói là nó chỉ hay đó mình là người đầu lợi là cái gì mình không có tài gì chứ <laughs> nhưng mà mấy vị không có nói ra theo ý này thì mấy vị nói là này à, bà bắt trước mấy vị nói là con kêu ta chuẩn chuẩn bị làm ăn thức uống rồi kêu à, người ta mua xăng dầu tự nhiên giờ xăng dầu việt nam biết lương thực lại có rồi tiền nó thì à, rẻ quá chứ mình không có biết khi nó xảy ra là cái gì cũng giống như bây giờ cái gì nó ông cho nó phải bước xuống hai năm sau cả cái hai bà phụ nữ sẽ đi hành động xưa có nói hết không thì mình có biết bằng nào đó mà chỉ cần nói hai vị mở sáng coi là bảo lãnh cái đem bà hai giờ rồi đem bà mặt kỹ rồi lãnh thì mấy gì đó việc lặp lại là nhưng mà mình cũng gần giống bữa giờ bà hai cũng sắp bị hạch tội tại vì nói là chuyện mà cũng nước thì coi có chúng không cho nên cái, cái tin tức của thiên đình nó đi xa tin tức của đời của đời nó tàn tàn tàn theo từng à, ba tháng đến sáu tháng còn tin tức trên trời đó là nó nó cái điểm thôi còn dưới này kia nó chạy gì chạy vòng vòng vòng rồi cuối cùng cũng cuối cùng vậy thôi rồi để tặng ờ, cho cái ờ, ờ, bác đó là cái mắt mình mới vừa gặp đây là cái mắt đó ba chuyện xã cho một cái video thì nghe sư phụ nói là bạn tôi sẽ đang cái quyển đây tôi thấy bạn sắp đi rồi thì tình yêu tôi có vô trong phòng coi thì ông ra sợ thì ông bắt đầu nói cứ cái gì đó mà không không phải ai ta cũng không phải ai khác ăn cái gì thì con hỏi cái đứa là trên lầu để tận ra là thì xuống là phải thấy ông nằm yên ông không phải không nhận đấy thì sợ bây giờ rưỡi là đánh đi và trên đời ông gọi đó là trung tâm chắc ờ, con nói gì rất là ở kia buồn như thế này chỗ này quay phim luôn ai đó nhưng mà không có phút mà đã bắt động trước một hai tình để ông chuẩn bị ông có sợ khi báo động nghĩa là nói thêm thiên nó nghe là sẽ đón rất uh, ờ, một dịp chiều hồi hương ok là nổ thì nữa đây để nó mình nhìn cái mình hết hả là gặp mình cố của chồng nó đề cũng khỏe nhưng mà nó giảm ok rồi thôi chia tay nha còn bạn bạn thắc mắc là chuyện còn bạn chợ này là nó chuyện sao có ai nói hỏi gì nữa không chuyện Trump sẽ trở lại cộng hòa trở lại hỏi gì đi <laughs> để còn lại những cái máy này cái kiến cái kiến mẫu mực thì cái hình mấy cái hình đó sẽ là làm cái gì mình đốt hay là mình để con mà mình à, không biết câu thì chết cũng những cái kỹ hơn người sống cho nên mình không có cần để hình người nào để họ thì mời hết từ cố cổ cố cổ gì đó mà vậy mình để hình một người ấy, rồi người đó tao là đó sao tao có hình mình không sẽ có sự phân biệt đấy tất cả đất cần kỷ niệm trên bàn thờ khác bỏ vô cái tủ là khác hoặc là treo trong phòng là khác trên bàn thờ nó tính treo là được hẳn à, cỏ rồi rồi dạ, tử dạ, à, tiền của ông cha thiên nghĩ này nó có chữ tiếng việt nam rồi cũ quyền thất tổ rồi đem cái này rồi mình cầm vô cho dạ. thì nó sẽ có hiệu lực ừ, mình viết chữ nguyễn vô cho ở cái ông đây này bán mười mấy đồng gì đó đường bên đây đi bộ nữa đang uy cấp sao có gì nữa không chia tay nha nữa để mình đem cho bạn đó cho nhìn bạn Hả? Passport là cái gì? Dấu thân tâm hả? Thì cứ để mình đợi đợi một cái Rồi cái, cái sự tính này kịch của ông để này sau lưng thờ ông á Không phải là vô trong công tâm Con tài cho ông đá thì chung nó cũng được nhưng mà à, cái hồn là biết rồi hồn sẽ à, về nhà thì thấy có chữ sự tính đó họ nhớ thêm nữa mà mất thì người xác đang nằm đâu thứ ba đang lễ ấp hiu có cái gì mà chưa có giải quyết được à, bây giờ hỏi tưởng là nó có à, chiều kêu tới rồi à, ông không biết ngủ không ừ. ok còn gì nữa không bác chúng ta nha và ai có động thì ăn uống hôm nay mình ờ, mở hàng chỗ mới này hết được nha tạm thời là mình tránh ờ, mưa tránh lạnh mình chui Thank ờ, you. Thank you.

xin xin, uh, xin tạm biệt bà con nhé cái này à, ăn uống mình còn lai nữa <laughs> cái này là mình bắt lấy uh, ừ. cái nâu dê ở bên đó sao dê là nó có siêu cân ba nó có thung lũng nhiều quá về bớt nấu lại hình dân nhiên không rồi đây là thành phố xe đâu đây khu này khu Việt Việt Thao con à. quay chỗ Việt Việt Thao à. đó thì à, trung tâm chính của người Việt ở đây người Việt ở đây mà giàu thì ở trong Việt Nam bà con có diện chợ lớn chút mà những cái khu này là đang buôn bán giờ đang sập sệ cho nên uh, chị mua cái này để mà chỉnh trang lại về đây tránh cái khu này cho đắt lên đó không cái tiệm đắt không ai ngồi cho con quay ế nhẹ không, ai ngồi hết ờ, ờ giờ ấy đúng không còn bây giờ nó cũng ở dưới luôn á <laughs> đắt nhất mà dễ mà cho nên phải nhờ mấy chị vị về đây làm cái phương này còn thịnh lên lại đó là mục đích chính của mình về đây cho nên ở sân đây mình có ba bốn chỗ đó mình tị nạn bữa nay thì à, trời lạnh đó mình lại đây chứ ông ngồi mà trời như kiểu họ mà mấy độ chịu đâu mới nổi bệnh hết về cảm hết sao vô đây ở úng trên lò không ai phiền mình Thưa ông mua sẵn một đống như thế, Mốt mùa hè ngồi ngay đây nè, ngồi cái hàng ba này luôn. Bị chồng dưới cái tức là à, chui không có vô nữa luôn. Tôi xong á. Đây là mấy đệ tử đây nấu làm rất là ngon, đồ cha. Ở bên Việt Nam phải chuẩn bị chuẩn bị sắp cửa đó ăn Sơn Long Sơn ở Bình Nam tháng năm là tam cái tên nó sáu tháng rồi đó và làm Tết là mình xuân là con tiếp chọn bên hết Long Sơn bên Bình Nam con qua cái gì Việt Nam hả? Đơn đó rồi đó Ờ, bơm thảo mà biển đâu có nước mình đâu có Hồi xưa không tham gia Không có sao Ok, bye bye, các bạn Hèn thì sao?